tránh để cơ hội cho kẻ gian làm hại bạn. Ngoài ra, nếu có sự cố xảy ra, đừng để liên lụy tới người khác bạn nhé. Hẳn nhiên ngày hôm nay thiên tài đem đến cho bạn vô khối những niềm vui liên quan tới tiền bạc, khiến con giáp tuổi Tý có được sự thoải mái trọn vẹn mà bạn mong muốn. Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên mất việc lập kế hoạch cho ngày mai, chúng vô cùng quan trọng trong cuộc sống đấy. Thủy thổ xung khắc nếu bạn cảm thấy mỏi mệt vì tốc độ quá gấp rút của tuần mới thì hãy cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn và thời gian để chậm lại. Khi bạn tìm ra được nguồn năng lượng và sự hứng khởi cho riêng mình thì sẽ chẳng khó để tăng tốc, đúng không nào? Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 2. Tử vi tuổi sửu Ảnh hưởng của lục xung nên người tuổi sửu thích bày tỏ quan điểm cá nhân và nhận lại sự chỉ trích của người khác. Bạn phải hiểu rằng đã dám nói ra ý kiến của mình thì phải biết chấp nhận rằng có những ý kiến bất đồng, cũng đừng vì thế mà quay sang chê bai tính cách của ai đó bạn nhé. Cách hành xử của một người nào đó, dù là thân cận trong ngày có tỷ kiến tác động khiến bạn nhận ra bản chất thật của đối phương. Lúc này họ có khóc lóc, tìm cách đổ lỗi cho những người khác hay do hoàn cảnh thì bạn cũng cảm thấy không thể tin tưởng được nữa. Thổ khí vượng là lúc mà sức khỏe những ai có bệnh mãn tính, có người sẽ bị ốm liên miên. Việc uống thuốc không có hiệu quả bằng việc bạn nghỉ ngơi hợp lý và tìm cách chữa tâm bệnh trước. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 3. Tử vi tuổi dần. Đang nhân lúc có chính quan tương trợ thì thay vì làm việc như thói quen, tại sao bạn không thay đổi một chút không khí ngày hôm nay nhỉ? Chính một chút táo bạo, mới mẻ trong cách làm việc sẽ giúp bạn đạt được những thành quả đầy bất ngờ và khiến cho tâm trạng bạn cũng tốt lên rất nhiều đấy. Ngũ hành xung khắc khuyên bạn nên lập ra cho mình những mục tiêu cụ thể hơn để tập luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể bạn khỏe khoắn hơn ngày hôm nay. Chớ lười biếng, bởi vì nếu không rèn luyện, bạn không thể có một cơ thể khỏe khoắn, lành mạnh được đâu. Ngày tốt theo nhị thập bát thú kiêng cữ, chôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Những cảm xúc tưởng chừng đã lụi tàn nhưng nhờ tam hợp xuất hiện trong ngày này mà cảm xúc bỗng bùng cháy, đem đến cho bạn ngày khởi động đầy lãng mạn trong đời sống tình cảm. Thế thì hãy quan tâm nhiều hơn đến chính những cảm xúc, tâm tư của mình và khiến cho bản thân có một ngày đầy ý nghĩa nhé. Thông thường, người tuổi mão luôn luôn đề cao tính chính xác đến từng chi tiết một. Tuy nhiên ngày hôm nay, dưới sức ép của thiên quan bạn dễ vội và sai sót vì tốc độ lại đóng vai trò quan trọng hơn hẳn. Hãy nhanh nhẹn và hoạt bát hơn trong việc xử lý mọi vấn đề, nếu bạn muốn có một ngày đầu tuần thật hiệu quả nhé. Xem tử vi 12 con giáp hôm nay là ngày ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh lúc này, có thể một phần là vì bạn ăn uống sai cách trong suốt thời gian dài. Lúc này bạn nên xem lại chế độ ăn, nếu cần thì cần người tư vấn chế độ dinh dưỡng cho mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Ảnh hưởng của tứ hành xung khiến con giáp tuổi thìn dễ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực hơn bao giờ hết. Bạn hãy chuyển hướng tập trung mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt, tinh thần bắt đầu trùng xuống, nếu có thể, nên làm việc mà bạn thấy hứng thú. Kiếp tài ảnh hưởng tiêu cực tới ngày mới của người tuổi thìn. Có phải bạn đang rơi vào cảm giác stress không? Hãy dành thời gian một mình để chăm sóc bản thân và quay trở lại với những giá trị đời thường căn bản nhất. Điều đó sẽ khiến cho tinh thần bạn được thư giãn nhiều hơn đấy. Kể cả bạn có vô cùng hào hứng với các tương tác xã hội ngày hôm nay thì cũng đừng dành quá nhiều thời gian cho việc đó, bởi vì bạn còn vô khối các công việc, các yêu cầu cần phải hoàn tất đấy. Hãy nỗ lực giải quyết những nhiệm vụ được giao phó đã nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tăng tốc trong một mối quan hệ nào đó có thể là điều mà người tuổi Tỵ chưa quen thuộc cho lắm, nhưng nhờ tam hội sẽ là điều khiến bạn thích thú ngày hôm nay. Thế nên hãy cứ thử dấn thân và trải nghiệm, bạn sẽ thấy rằng những cảm xúc được mang lại vô cùng thú vị đấy. Chính ấn chỉ lối cho người tuổi tỵ tránh xe đường. Hẳn có những lúc bạn sẽ muốn chút bỏ những tâm tư trong lòng mình và suy nghĩ một cách cảm tính. Tuy nhiên hôm nay lại là ngày mà bạn cần phải lý trí hơn, rõ ràng hơn khi giải quyết mọi công việc đấy. Hãy cố gắng để nhìn nhận mọi thứ một cách logic hơn nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy một ngày thư thả, nhưng sự nhàn rỗi có thể đem đến cho bạn sự uể oải đấy. Thế nên ngày hôm nay, hãy cho mình thật bận rộn, Mỗi phút giây đi qua đều đem lại cho bạn cảm hứng và ý tưởng, nhờ thế bạn sẽ thấy mình có thêm nguồn năng lượng đấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 7. Tử vi tuổi ngọ Ngọ mùi hợp nhật nguyệt hỗ trợ cho mối quan hệ của con giáp tuổi ngọ cải thiện chuyện tình cảm. Các hoạt động giao tiếp, tương tác trong tập thể vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Đây cũng là cơ hội để bạn giúp đỡ mọi người bằng tất cả lòng nhiệt thành, tử tế của mình,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 chứa vội vàng, hấp tấp, bởi vì một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả to lớn hơn là bạn nghĩ đấy. Thổ khí vượng khiến bạn làm gì cũng dễ nhanh đuối sức khi sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo. Nhất là những ai có thói quen sức khuya làm việc hoặc xem phim. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 9. Tử vi tuổi thân. thường quan đưa tới những rắc rối cũng là lúc yếu tố tinh thần, cảm xúc đóng vai trò hết sức quan trọng với ngày hôm nay đối với người tuổi tỵ, Chúng giúp bạn trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn trong mọi quyết định của đời sống. Vậy thì hãy đừng vì bất cứ lý do gì để ảnh hưởng đến những chỗ dựa tuyệt vời ấy nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện chuyện tình cảm đôi lứa, nhất là những ai đang hiểu nhầm sẽ có cơ hội giải thích, hóa giải căng thẳng. Với những ai mới quen có nhiều hy vọng mới cho chuyện tình yêu đang nảy nở. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày ba âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này,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 Ảnh hưởng của hình hại đặc quyền không hề nhỏ nên con giáp tuổi tuất nên hạn chế thực hiện những việc quan trọng trong ngày hôm nay. Nhất là những việc liên quan tới chính quyền, sẽ có người lạm dụng quyền lực để làm hại bạn đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe khiến bạn sức khỏe không được tốt, nếu cần thì bạn nên đi thăm khám sớm để có cơ hội điều trị sớm, tránh hậu quả không tốt về sau. Người tuổi tuất cảm thấy thất vọng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình khi bị ảnh hưởng bởi kiếp tài. Con người đâu thể lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi được, phải không? bạn cũng không phải là ngoại lệ. Thế thì, nếu bạn cảm thấy muốn có một bờ vai để dựa vào và chia sẻ những phút yếu đuối, thì hãy nhấc máy lên và gọi cho mọi người nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tam hợp khuyên con giáp tuổi Hợi nên tập trung cho chuyện tình cảm hiện tại dù nó đang tốt đẹp, nhiều người được tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc vốn có. Người độc thân có thêm cơ hội để tìm hiểu một người khác giới phù hợp chính quan dự báo của con giáp tuổi hợi sẽ có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả, nhờ chính sự chủ động và tích cực của bạn. Mọi người hẳn rất ngưỡng mộ và ghen tị với những thành quả mà bạn đạt được sau một ngày làm việc năng suất. Tuy nhiên đừng quên nghỉ ngơi nhé. Thủy thổ xung khắc ảnh hưởng tới túi tiền của bản mệnh lúc này. Bạn có thể mua sắm quá tay dù đã cố gắng kiềm chế bản thân nhất là lúc đi mua đồ ở các siêu thị. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi.